chào buổi sáng cô chú anh chị ơi sáng nay à, trời mưa rồi mọi người ơi cái cây của kim bữa nay nó nở bông nở bông rồi nè cô chú anh chị này cũng là một loại của xương rồng ha mọi người nè sáng nay kim đang làm đồ ăn sáng cái bánh mì này kim uh, mua siêu thị uh, xong rồi giờ mình nướng lại đó mọi người này kim cho thịt nguội với phô mai vô rồi cho nó tan chảy cái cho chi ăn chi nó thích ăn món này nè cô chú anh chị cho vô đây một ít trà bông nữa mọi người tại vì à, cái thịt nguội với cái phô mai này nó lạc á mình cho cái trà bông nữa nó mặn mặn là vừa ăn ha xong một em nhìn hấp dẫn không cô chú anh chị cái à, phô mai nó chảy ra rất là ngon luôn cái này nó cũng được ouch trời, ôi cũng may là nó đã chảy ra nó dính vô trong đây rồi không nó rớt tùm lum luôn mọi người nó banh ra xong rồi để thịt ngột à, thịt chà bông vô Chi cũng thích ăn thịt chà bông lắm cô chú anh chị Sao mày ha mọi người Xin mời cô chú anh chị nha Chi sáng ra là Chi đã à, mở tivi coi rồi đó cô chú Đây nè Cái phòng của em chơi nè Con sữa chưa con xin chào bà cô chú ơi chị xin chào con bà cô chú chị chi nè cô chú anh chị ơi mấy bữa chị nó ăn thịt bữa nay nó không có ăn nè mọi người nó tùy theo cảm hứng ha chứ không phải là ngày nào cũng ăn đâu chịu nổi không mẹ lấy thịt ngon mà sao con không ăn rồi giờ thôi con ăn đi <laughs> ngon không này dần rụm luôn đó cô chú anh chị chị nó ăn nghe thấy ham luôn kìa nắm tóc người ta nó quay mà nó cười vậy á <laughs> very tight, very tight, very tight. <laughs> quá trời quá đất rồi bây giờ hai mẹ con đang à, đi trên taxi để đi học nhảy nè cô chú anh chị bây giờ mùa xuân đó hai bên đường là hoa đào nở đẹp quá trời hết mọi người cô chú anh chị và các bạn thấy nhà ở anh có đẹp không mọi người chào cô chú anh chị ơi bây giờ chi đã vô trong ờ, lớp học nhảy rồi mọi người thì uh, bây giờ mới có 10 giờ 45 thôi cô chú anh chị Kim phải đợi Chi tới uh, ờ, 12 giờ 25 lận mới đón thì Kim đang search trên Google nè thấy chỗ này có một cái quán cà phê mọi người Kim sẽ đi bộ qua đây trên Google để là đi bộ có 4 phút thôi thì Kim đang tìm cái quán cà phê ngồi đợi Chi ha cô chú anh chị đây cũng là một cái thị trấn nhỏ đó mọi người chỗ kia mà đi học ờ, dẫn chi đi học nhảy thì ờ, cũng cách nhà khoảng 20 phút lái xe đó cô chú anh chị à, cũng xa nhà đó cho nên cái khu này Kim không có biết là ở đâu hết trơn á mọi người kia Kim thấy là kìa bên kia đường là có quán cà phê kìa mọi người bây giờ mình sẽ đi qua đường ở bên đó đó à, cái quán cà phê này cũng nhỏ thôi cô chú anh chị cho nên là à, ở bên trong á, không còn chỗ ngồi nữa mọi người mà hôm nay trời ấm á cho nên là ở bên trong á, cũng hơi nóng cho nên là Kim ra ngoài này ngồi luôn hôm nay được 14 ờ, 15 độ đó cô chú anh chị ở đây có cái quầy kem nè mọi người chỗ này ngồi bên ngoài chỗ này là thấy gạt tàn thuốc là cái khu này là để hút thuốc đó nhưng mà bây giờ thấy cũng không ai ngồi kim ngồi ngoài đây cho nó thoáng cô chú anh chị tại vì bên trong là có bếp nữa rất là ngọt ngạt mọi người đã xong rồi nè cô chú hồi nãy giờ đợi cũng phải 30 ờ, phút luôn mọi người đây là cái phần khoai tây của mình nè khoai tây nướng với lại có phô mai và cái đây là cà phê cái này gọi uh, kim thích cái món này lắm nha cái này ở đây thấy trong menu là caramel latte đó mọi người giống như một loại cà phê mà có caramel đó uh, ngọt và thơm ai thích uống ngọt thì chọn cái nước này được nha cô chú anh chị xin mời cô chú anh chị nha trong đây người ta để một cục bơ quá trời bự luôn mọi người quá cho một cục bơ trong này ăn nhìn thôi là đã thấy ngấy rồi đó quá cho cục bơ bự luôn với lại phô mai ở đây là người ta làm khác cái chỗ những chỗ trước kim ăn những chỗ trước kim ăn người ta để phô mai vô trong luôn rồi xong người ta làm cho tan chảy ra đó còn này loại phô mai khác nè mọi người Kim đã uống cà phê xong rồi cô chú ơi, đã đi bộ đến chỗ hộp nhảy của Chi rồi nè Bây giờ đang chờ Chi nè cô chú anh chị Nhưng mà còn tới 10 phút nữa là mọi người Kim đến sớm á Xin chào ông bà cô chú Xin chào cô bà cô chú nay Chi có gì đây <laughs> hồi tuần rồi chị cũng có cái này nè cô chú tuần này chị cũng có luôn bằng khen là star of the week là cái cái người mà cái bé mà nhảy ờ, giỏi nhất ở trong tuần đó mọi người tuần trước chị cũng có tuần này chị cũng có nữa như mỗi một ngày là chỉ có hai bé có thôi mà chị giỏi quá ừ. bữa nay chị nói chị chị làm gì chị hép teacher làm gì nè nói mày nghe hép teacher làm gì dạ. làm gì my friend's house to do ballet. nào, wow, đây nè. A new sticker. Có hình dáng nữa nè, Chi đó nói là hôm nay nó giúp cô giáo là dạy các bạn khác Mom, nhảy nữa. Hướng dẫn các bạn khác nhảy, chơi giỏi quá trời vậy ta ơi. Mom, I got a new sticker. Mẹ thấy rồi. New sticker. Ừ, giỏi quá trời luôn rồi con. Về nhà ha. Bây giờ thay giày ra. Có đem theo học cơm trưa của Chi Chi học hai lớp học nhảy lên cô chú. No cái hộp cơm trưa với nước thay giày ra đi con mẹ có đem giày cho con nè rồi sao nữa sao nữa sao nữa rồi sao nữa đó nhạc đó miếng xịt đó đam đi Cắm gì trên tay vậy? Ok Rồi nữa, mo Đây là cô chú anh chị, Chi Chi nó đi về xong rồi em để lên đây nè cô chú Đây là à, tuần trước ha mọi người hôm 22 tháng 4 nè Cái này là 29 tháng 4 là mới hôm nay nè cô chú anh chị cái cây lúc nãy là màu cam mọi người đây là màu giống như màu hồng vậy đó dễ thương quá chừng luôn nở ra nè ban ngày thì nó nở cô chú anh chị xong là tối nó sẽ úp à, lại mấy cái tulip ở bên ngoài của kim hôm nay nó nó gãy luôn rồi mọi người nó nặng quá là tại vì một cái cây mà nó lên tới hai bông lận cái nhánh nó nhỏ đó mà cái bông nó to quá nó nặng nó gãy hết trơn rồi bữa giờ cũng được uh, uh, chắc ba bốn tuần rồi đấy hả cô chú anh chị không khoảng mấy tuần ta hai ba tuần rồi đó đẹp quá chừng mà giờ trời mưa đó là nước nó vô nó nặng thêm nữa nè những cái bông ở ngoài kia nó cũng muốn gãy xuống hết rồi cô chú ơi trời gió quá à, Chi nó đi về nó muốn chơi trampoline nè mọi người nhưng mà trời mưa hôm nay mưa cho nên là Chi không có chơi được cô chú anh chị ơi là bên ngoài cái cây ờ, cherry với cây táo của Kim hôm nay nó cũng nở rộ luôn rồi mọi người